kính thưa đại chúng tăng là gì chết thì phải nói tăng thì tăng đoàn là đoàn thể những cái người mà từ bỏ gia đình xuất gia gọi là xuất gia tức là ra khỏi ngôi nhà của mình sống không có gia đình theo phật tu hành lấy lý tưởng của phật làm lý tưởng của mình thực hành giới pháp của phật vào wow cho đến thành tựu thánh quả đạt được giác ngộ giải thoát đấy đấy là nghĩa của, của tăng đấy thế và một đoàn thể bốn người bốn vị tỳ kheo thì gọi là một tăng một chúng tăng đại chúng nhớ nhé đấy, cái chữ tăng ấy chữ tăng nó cũng cũng khó hiểu lắm đấy thế các sư cô này cũng gọi là tăng đấy chứ không phải là không đâu nhiều khi chúng ta cứ lầm lẫn tưởng là tăng là chỉ có các thầy nam này thôi à, thế nhưng mà các thầy ni này này cũng là tăng gọi là ni tăng <laughs> còn đây là, là nam tăng <laughs> tăng tăng nhà thì cái chữ tăng là chỉ đoàn thể những người xuất gia và bốn vị tỳ kheo gọi là một tăng một chúng tăng Đấy. thế còn một vị tăng sĩ là chỉ một thầy xuất gia này đấy gọi là một vị tăng sĩ và bây giờ chúng ta cũng quen gọi là là tăng là sư tăng cho nên cái chữ tăng bây giờ được dùng khá rộng rãi gặp các thầy cũng gọi là tăng và thế một đoàn thể bốn thầy tỳ kheo cũng là một tăng và nhiều hơn cũng là một tăng ở đây chúng thấy cái chữ tăng dùng bây giờ nó khá rộng rãi nhưng mà thầy thầy phân tích để các phật tử hiểu nó những cái nghĩa cụ thể của nó nghĩa cái chữ tăng á, tức là nói đến tăng đoàn phải từ bốn vị tỳ kheo thì gọi là một tăng đoàn nha bốn vị tỳ kheo là một tăng đoàn Đấy. Đó. và một tăng đoàn sống hòa hợp Đấy. cái chữ tăng còn có nghĩa là chúng hòa hợp một chúng sống hòa hợp là một tăng là tăng thế còn bây giờ tăng sĩ là chỉ cho một cái thầy xuất gia nha, có thể thầy ấy chưa phải là vị tỳ kheo mới là sa di thôi thì cũng là tăng sĩ cào tóc mặc áo nhuộm rồi nghe không? là tăng sĩ thế thì cái nghĩa của chữ tăng sĩ nó phải thế nào như thế nào mới xứng đáng là một vị tăng sĩ một vị tăng xuất gia tổ quy sơn thì có dạy là phù xuất gia giả phát túc siêu phương phàm là người xuất gia là bước chân đến một cái chân trời rộng lớn phát túc siêu phương à, tâm hình dị tục tâm và hình phải dị tục tâm mình và hình thể hình tướng của mình phải khác với người thế tục cho nên các thầy đi xuất gia thì phải cạo tóc và đấy rồi phải mặc áo nhuộm màu khác với các phật tử ở tại gia thế gọi là tâm hình dị tục tâm mình phải khác tâm người tại gia phải đổi khác đi chứ tâm mình giống hệt tâm người tại gia thì không phải là người xuất gia tâm người xuất gia phải đổi tất nhiên không phải đổi ngay một lúc nhưng chúng ta phải đổi phải bắt đầu thay đổi khác người tại gia tâm hình dị tục này thiệu long thánh chủng chấn nhiếp ma quân đấy người xuất gia là phải làm sao để mà làm lớn mạnh dòng giống của bậc thánh cái dòng họ nhà thánh phải lớn mạnh nghe không? thế còn người tại gia phàm phu mà không biết tu thì chỉ làm lớn mạnh dòng họ nhà gì nhà ma <laughs> Đấy, chúng ta ở ở nhà không biết tu phật pháp không quy y tam bảo không tu phật pháp thì chúng ta sống ngày nào là làm lớn mạnh cái dòng họ nhà ma ngày đấy nào thế còn người biết tu phật pháp nhất là người xuất gia thì phải làm lớn mạnh dòng giống của nhà thánh cái dòng họ của nhà thánh ở đây là thánh là các vị xuất thế đấy nghe không? đấy gọi là thiệu long thánh chủng chấn nhiếp ma quân người xuất gia còn phải có cái đức để chấn nhiếp ma quân Thế, dụng báo tứ ân bạt tế tam hữu thưa đại chúng Đây, có như vậy thì mới đền đáp được bốn ân và cứu độ được ba cõi đại chúng thấy cái đấy cái bổn phận người xuất gia to lớn như vậy cơ mà có phải thường đâu Đấy, Tổ Kinh Sơn dạy đấy, người xuất gia phải như vậy, xứng mới xứng đáng người xuất gia. Thế và thưa đại chúng, nói thật thì người xuất gia chân chính thì làm được những việc khó làm, bỏ được những cái khó bỏ. Để xuất gia chân chính, chúng ta phải bỏ những cái khó bỏ là gì? Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con, bỏ anh, bỏ em, bỏ người yêu đó, bỏ hết đấy tức là bỏ thân bằng quyến thuộc có người yêu cũng phải bỏ giống như thầy đấy, đang yêu thì cũng phải bỏ <laughs> mình đi xuất gia nếu mà ngày ấy không có chữ bỏ thì bây giờ cũng đùm đề rồi phải không <laughs> giống như một thầy thấy mc trong cái chương trình phật pháp nhiệm màu của thầy đấy phải tay phải một đứa tay trái một đứa rồi <laughs> đấy không bỏ thì không đi được là phải bỏ cho nên khi mà các thầy cạo tóc xuất ra thì có câu là gì lành thay thiện nam tử vào năng liễu thế vô thường vào khí tục thú nê hoàn xuất ra hoàng thánh đạo không? cắt ái từ sở thân không? xuất ra hoàng thánh đạo thệ độ nhất thiết nhân không? đấy mình cắt ái từ biệt người thân những cái gì mình yêu thích thân thương phải bỏ hết rất là khó thưa đại chúng mà thì chúng ta mới đi xuất ra được Đấy, bỏ người thân bỏ người yêu bỏ những cái gì mình thích bỏ nhà cửa tài sản tiền bạc vàng bạc châu báu ruộng vườn bỏ hết có gì bỏ chứ đi tu rồi mà vẫn còn giữ cái nhà vẫn còn giữ à, cái đất cái vườn ấy của tôi thì người ấy khó tu lắm à, rồi sẽ có ngày là hoàn tục về với cái ruộng với cái đất với cái nhà đấy cho nên thầy nói với mấy đại đức nhà mình đã đi tu rồi là bỏ hết bỏ hết mới được tài sản phải bỏ hết bỏ hết không có gì rồi bỏ gì nữa bỏ tất cả những cái thú vui của trần gian ở trần gian chúng ta thụ hưởng ngũ dục vui vẻ à, xem ca nhạc rồi tất cả mọi cái vào xem phim xem bóng đá thi đấu vật nhiều thứ trò chơi du lịch đó đây nhưng mà đi xuất gia phải bỏ rồi ăn uống nhậu nhẹt tất cả cái đó bỏ mặc đẹp cũng phải bỏ son phấn cũng phải bỏ Đấy, đi xuất gia như các sư cô thì cũng không được son phấn nữa không được trang điểm nữa bỏ hết khó và nhiều cái thích mình phải bỏ lắm đấy là những cái khó bỏ nhưng phải bỏ rồi xuất gia hành những cái khó hành à, đi xuất gia thì phải phải gì độc cư rồi đến chùa theo thầy học đạo giữ giới à, như chùa chúng ta đấy à, phải giữ giới à, rồi các chùa bắc tông thì ăn chay rồi tu tập hàng ngày công phu thời khóa sớm tối thức khuya dậy sớm tu tập à, mà đâu có được chấm điểm chấm công gì đâu thưa đại chúng cũng không được lương được tháng gì cả lương bổng gì cả đi tu chẳng có lương bổng gì cả không có ở ngoài đời chúng ta vất vả thì còn được thu nhập có lương đi tu không có Đấy, sự sống của các thầy hoàn toàn phụ thuộc vào tín đồ phật tử bố thí cho các thầy là đi bác bát đi xin ăn là trở thành người ăn xin đúng là như thế đấy cho nên là cũng không được kêu hơn ai mạng sống của mình là do mọi người giúp cho thì làm sao mình kêu hơn được cho nên là thực sự thầy rất mong muốn là tăng chúng được thực hành cái hành khất thực rất quý mới đúng nghĩa của một vị khất sĩ tu sĩ phật giáo chân chính tài sản của người xuất gia thì chỉ có một cái bình bát ba y thôi là chính một vài cái lặt vặt như tăm xỉa răng à, có thêm cái gậy trống ngày xưa thì có cái tích trượng ấy thưa này chúng vì các sư khi đi khất thực thì hay vào những cái làng quê nó hay có chó cho nên phải có cái tích trượng để mà đuổi chó <laughs> đấy, nó là như thế đấy thưa đại chúng <laughs> đến đâu là mình dùng cái tích trượng là thí chủ người ta biết là có sư đến khất thực ra để cúng dường đấy, đấy thưa đại chúng đấy. đấy tài sản của một vị sư như vậy không có gì cả cũng không được nhận nhà, nhận cửa, không có được tích lũy cái gì, cất chứa cái gì cả. Rất là đơn giản. Ừ. Đây lại chúng thấy, khó lắm. Rồi về học thực hành giới định tuệ, tu tập miên mật để thành tựu được đạo quả. Đây chúng thấy, đúng là chư Tăng bỏ những cái khó bỏ và hành những cái khó hành. Rồi một cái nhiệm vụ nữa rất quan trọng đó là chư Tăng phải nhận lãnh cái sứ mệnh mà chư Phật giao phó, đó là phải giữ gìn và hoàng truyền chính pháp cho quần chúng nhân dân, cho chúng sinh. Đại chúng theo Đấy, trách nhiệm của chư Tăng đấy, không phải đơn giản, rất nặng nề, rất vất vả. Đấy. Thế thì chúng ta thấy Tăng Bảo thật sự rất là quý. Nếu Tăng đúng nghĩa là quý như vậy đấy thế tại sao thầy nói là tăng đúng nghĩa thì kính thưa đại chúng ạ chữ tăng thì trong phật giáo cũng chia ra chữ tăng phân loại ra có nhiều lắm trước hết là có hai cái loại gọi là phàm tăng và và thánh tăng cái này chúng ta dễ hiểu thánh tăng là gì là những cái bậc mà đã tu hành chứng quả từ sơ quả tu đà hoàn trở lên cho đến thập địa đẳng giác diệu giác đều là thánh tăng đại chúng hiểu không nào đấy là những bậc đã chứng quả thánh rồi gọi là thánh tăng còn lại là phàm tăng à, đấy như chúng ta đây thì cũng còn là phàm tăng cái chữ phàm nó không phải là gì xấu cả à, cái chữ phàm nghĩa là chúng ta chưa phải thành thánh thôi chúng ta chưa thoát tục chưa giải thoát được hết thì là phàm đại chúng hiểu không nào đó thế nhưng mà trong phàm tăng này thì rất nhiều vị đang tu tập để hướng đến thánh quả đại chúng mình nhớ và cũng trong phàm tăng thì còn có những vị phạm lỗi lầm phạm giới pháp Nghe thế mới gọi là phàm tăng Đấy. Vì đại chúng biết giới pháp của Phật rất là lớn, rất là nhiều. Các thầy tỳ kheo phải đến 250 giới, các thầy tỳ kheo ni là 348 giới phải giữ gìn. Không phải là thọ giới cái ta giữ được ngay đâu, không phải. Mà còn có phạm. Thế nhưng á, và phạm rồi mà biết ăn năn sám hối, sợ tội lỗi, còn hổ thẹn tàm quý đấy, và phát nguyện sám hối tu tập sửa đổi thì vị ấy vẫn là vị tăng chân chính à, vẫn là vị tăng chân chính biết sở tội biết sám hối biết ăn năn biết sửa đổi thì vị ấy vẫn là một vị tăng chân chính và sám hối đúng pháp thì vẫn thanh tịnh như thường đó đấy thì đấy là phàm tăng thưa đại chúng nhé thế thì chúng ta thời nay đa phần là là phàm tăng thôi đó. nhưng mà những vị phàm tăng này là đang đang hướng đến thánh quả tu tập. Thời Phật cũng có những phàm tăng, rồi tu tập dần dần mới chứng thánh quả. Thời này cũng thế. à Nhưng thời nay chúng ta thì cái độ phàm nó nhiều hơn. Thế còn một cái dạng nữa gọi là giả danh tăng, thưa đại chúng. Tức là những vị này cũng hình tướng là tăng, cũng cào tóc, cũng mặc áo người xuất gia đấy. Nhưng mà làm sao? phá các giới đây là phá giới chứ không phải là phạm giới phá là cố ý mà phá luôn không sợ tội lỗi không sám hối không ăn năn không hổ thẹn còn phá phật pháp nữa lừa đảo chúng sinh nữa thì thưa đại chúng cái này gọi là giả danh tăng và đức phật thường gọi cái, cái loại này gọi là cư sĩ đầu trọc thưa đại chúng tuy là ở chùa và hình tướng người xuất gia những đức phật bảo không phải đây chỉ là ông cư sĩ chọc đầu thôi chúng ta nhớ cái cùng từ cư sĩ chọc là như vậy nhé những người này không còn phẩm chất của vị tăng nữa à, một vị phạm tăng thì họ có phạm tội có phạm giới do họ ấy bị thất niệm do năng lực chỉ giới yếu kém hoặc do buông lung nhưng vị ấy biết ăn năn biết sợ tội biết sám hối phát nguyện tu tập sửa đổi thì vị ấy vẫn là vị tăng chân chính nhưng còn những cái dạng này ấy, là phá giới cố tình phá ở trong tăng nhưng mà làm những việc bại hoại phỉ hại phật pháp phỉ báng phật pháp tuyên truyền tà pháp đấy đại chúng nhé phá hoại phật pháp phá hoại tăng đoàn không hổ thẹn, không sợ hãi tội lỗi. Có khi còn tuyên bố không có địa ngục, chẳng có thiên đường, không có nhân quả. Đấy, thì những vị này Phật gọi là giả danh tăng, là cư sĩ chọc, không phải là tăng. Quả thật cúng dường cho những vị này, cá nhân những vị này thì không có phước báu gì cả. Trong Kinh Đức Phật nói rõ như vậy. Đấy, chúng ta phải cẩn trọng. Đấy. thế còn những vị tăng tuy họ là phàm tăng họ có lỡ phạm giới à, nhưng họ ở trong tăng đoàn được sự kèm cặp của tăng được sự giáo dưỡng của tăng họ biết hổ thẹn ăn năn sám hối phát nguyện tu tập thì cúng dường cho những vị ấy vẫn có phước báu như thường khác nhau đấy thưa đại chúng đấy thì chỗ này để thầy phân biệt để đại chúng nắm được chỗ chỗ tăng này nhé phàm tăng và thánh tăng và giả danh tăng và cư sĩ trọng ở chỗ này Nha. Thế còn phân loại tăng còn nhiều lắm. Và có thường trụ tăng, có thập phương tăng, và có đệ nhất nghĩa tăng, à, có thường trụ tăng, đấy, thập phương tăng, đệ nhất nghĩa tăng. Rồi thắng nghĩa, thắng nghĩa tăng nhiều lắm. Thế ở đây thì chúng ta nắm lấy cái phàm phu tăng và thanh tăng thôi. Đó, để chúng ta hiểu. Thì kính thưa đại chúng, trong kinh Đức Phật dạy, nói đến ân đức của Tăng thì chúng ta biết, chư Tăng bỏ cái khó bỏ, hành cái khó hành. Cho nên cái ân đức của Tăng rất lớn. Và chính Đức Phật đã thị hiện cái điều này. Đại chúng nhớ câu chuyện khi dì mẫu của Phật là bà Mahabasa Ba Đề, bà ấy đi xuất gia rồi bà được vị thí chủ cúng cho một cái y rất là đẹp dệt y bằng sợi vàng thưa đại chúng cái y này mà dệt bằng những sợi chỉ bằng vàng y quý đến như vậy thì bà nghĩ là cái y này quý thế này thì mình không xứng để dùng cho nên ấy, dì mẫu ma ba xả ba đề là dì của phật mà cũng là mẹ nuôi của phật đấy là vợ của vô tình phạn đấy, đấy chúng nhớ thì bà mới dâng cái y đấy cúng dường cho phật bảo con là ni con không đủ đức để thụ cái y này con dâng lên cúng phật đấy đại chúng thấy ni ngày xưa ta rất cung kính rất kính tăng rất là khiêm tốn kiệm đức bà dâng lên cúng phật thế đại chúng biết sao không thì đúng rồi trong một cái đại chúng ấy thì đức phật là xứng đáng thọ nhận nhất chứ gì nữa còn ai nữa thế nhưng khi mà đức phật thấy bà ma ba xà ba đề đến cúng y thì đức phật đã dạy cho bà thế này thôi di mẫu hãy đem cái này cúng dường cho tăng để được phước báu tốt đẹp Đấy, đem cúng dường cho tăng cái câu chuyện này chúng ta đã học trong kinh mi tiên rồi nghe không? và ma ba xà ba đề đã y lời phật dạy đem đến cúng dường cho chúng tăng tất nhiên cúng dường chúng tăng thì chúng tăng nhận nhưng mà cũng không ai mặc cả đâu nghe không ý cái chỗ này là sao đức phật muốn dạy là chư tăng sau này sẽ thay mặt phật để giữ gìn giáo pháp này và chư tăng sẽ hoàng truyền giáo pháp trong nhân gian này và chư tăng mới là cái người để mà gần gũi tiếp xúc với quần chúng đức phật biết rằng sẽ có ngày mình nhập niết bàn có phải không cũng giống như thầy chẳng hạn biết rằng sẽ có ngày mình phải ra đi thì phải lo giáo dưỡng đệ tử để tiếp nối cho nên chư tăng là người sẽ tiếp nối đức phật rất quan trọng cái sứ mệnh của tăng chúng rất quan trọng à, vì thế đức phật nói bà ma ba xà ba đề là cúng dường cái y này đến chúng tăng để được phước báu lớn thứ hai nữa cũng có ý là vì bà di mẫu ma sa ba đề này này là mẹ nuôi của Phật, là dì ruột của Phật. Cho nên nhiều khi cúng dường Phật lại với cái tâm là là ái luyến. Phật thì là Phật chứ vẫn là con tôi, vẫn là cháu tôi, tôi nuôi, tôi cho bú từ bé, vẫn là tình riêng. Nghe không? Cho nên Đức Phật mới bảo bà ấy cúng dường cho Tăng đi, cúng chung cho Tăng để đoạn cái tâm ái luyến riêng tư thì phúc báu của bà ấy sẽ lớn hơn các quý phật tử đấy, qua cái câu chuyện này đó, học vào câu chuyện này chúng ta nếu cúng dường mà cúng dường cho tăng chúng á, thì phước báo rất lớn còn chúng ta vì ái luyến chỉ thích cúng dường một thầy thôi chưa hẳn phúc ấy đã lớn đâu nhé cúng dường cho tăng chúng chúng ta nghĩa cái, cái nghĩa của chữ tăng á, nó lớn nghe tăng thì luôn luôn là cao quý và thanh tịnh nhưng còn một vị tu sĩ một vị tăng sĩ thì có thể chưa thanh tịnh, chưa cao quý. Cái này đại chúng biết rồi. À, cho nên các Phật tử đến chùa cúng dường tam bảo hoặc là cúng dường tăng bảo cho chúng tăng. Nha. Không nên vì tình riêng cúng dường một người nào đó. Cái đó phúc báu chưa chắc đã lớn bằng cúng dường cho chúng tăng. Đại chúng nhớ thế nha. Thì qua cái câu chuyện này để chúng ta thấy cái sứ mệnh, cái vai trò của Tăng rất là quan trọng mà chính Đức Phật thì phạm cho chúng ta thấy. Wow. Đấy, ngay dì ruột của Phật mà Đức Phật cũng dạy lên cúng dường chúng Tăng đi. Vì chư Tăng này sẽ là thay mặt cho Phật sau này để giữ gìn và hoàng truyền Phật Pháp cơ mà. Đó, thì đại chúng thấy ân đức của Tăng rất là lớn quả thật nếu không còn bóng dáng vị tăng nào ở trần gian này thì Phật Pháp cũng sẽ lụi tàn, thưa đại chúng, sẽ lụi tàn thôi, không, không thể nào mà hưng thịnh lên được. Nha. Và kính thưa đại chúng, có một cái câu chuyện như thế này. Câu chuyện so sánh về cái phúc báu cúng dường từ thời có Đức Phật và không có Đức Phật. Thì chúng ta biết, ông vua trời Thiên Đế Thích, ông là vua cõi trời Ba Ba, là vua một cõi trời rất là to, mình vẫn gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thế nhưng mà trong chúng chư thiên cõi trời có một vị thiên nam tử, thì vị này rất là đẹp đẽ, rất oai đức và hào quang vĩ, còn sáng và lấn át cả hào quang của vua trời Đế Thích. Đó. Thế thì đế thích mới hỏi cái vị thiên nam tử này là tại sao mà ngươi lại được cái hào quang nó đặc biệt như vậy thì thiên nam tử này mới nói là vì là tôi khi ở trần gian chúng tôi được cái phước cúng dường phật pháp tăng tam bảo Nghe Chúng, chúng tôi phụng sự cúng dường phật pháp tăng tam bảo cho nên được cái phước mà phước của ông ấy rất là thù thắng oai đức này, ánh sáng hơn cả vua trời thì vua trời đế thích ấy, cũng thấy tủi thân mình là vua mà lại không đẹp đẽ bằng cái ông thiên nam tử này Nghe ông cũng, cũng ông cũng tủi thân lắm thế thì bữa ấy ông mới quyết định ông mới biết là vậy thì cúng dường cho đệ tử đức phật cúng dường tam bảo cái phước báu nó thủ thắng thế thì hôm ấy ông mới biết là ngài ca diếp ngài ma ca diếp nhập diệt thọ tưởng định 7 ngày và hết 7 ngày thì Ngài sẽ xuất định. Thế ông mới rủ vợ ông ấy vào, vua trời đế thích là vào, tôi với bà bây giờ sẽ xuống trần gian để cúng dường Ngài Ca Diếp đi. Yeah. Ngài này phước đức lớn lắm. Thế nhưng mà đặc biệt của Ngài Ca Diếp ấy là Ngài là chuyên đi khất thực của những nhà nghèo. Đại chúng nhớ nhé, Ngài Ca Diếp tu khổ hạnh đầu đà. Ngài có cái nguyện là chỉ đi khất thực của những nhà nghèo thôi. Vì Ngài nghĩ rằng những người mà kiếp này họ nghèo khổ là vì kiếp trước họ chưa từng biết bố thí cúng dường. Nghe không? Cho nên kiếp này nghèo khổ thôi, thương họ mình hãy đi khất thực ở nhà họ. Nếu họ cúng dường được cái gì thì cho mình thì họ cũng được phước. Cho nên Ngài Ca Diếp là có cái hạnh là chuyên đi khất thực ở nhà nghèo. Thế thì bây giờ vợ chồng ông vua trời này á, nghĩ cách làm sao để cúng dường Ngài Ca Diếp thôi thì phải biến hình mình thành hai ông bà già nghèo khổ nghe không? chui vào trong một túp lều và đợi ngài ca diếp ngài đi khất thực đến Đó. thế thì khi mà ngài ca diếp đến thì ngài thấy đúng là hai ông bà già nghèo thật thì ngài mới ôm bát vào ngài khất thực thì hai ông bà này mới mang vật thực ra để sớt bát cúng dường thế nhưng ngài ca diếp thì ngửi thấy cái mùi vật thực nó thơm khác thường mà <laughs> không phải ở cái cõi này <laughs> lạ vì hai ông bà này là mang vật thực từ cõi trời xuống để cúng ngài mà ngài thấy mùi thơm nó khác thường thì ngài mới định tâm ngài quan sát đấy ngài mới quan sát thì biết ngay cái đây không phải là hai ông bà già nghèo mà chính là vua trời đế thích vợ chồng vua trời đế thích thế là ngài mới quả và sau là các người lại giả dạng người nghèo đi tranh mất phần phước của người nghèo thế này Thế, thì lúc này thì ông trời đế thích mới mới vợ mới hiện nguyên hình là trời đế thích mới phải bạch tôn giả thưa tôn giả là chúng con là khao khát phước báu từ ruộng phước tam bảo mà từ ruộng phước đệ tử của phật vì con tự con tuổi thân con là nhiều kiếp trước con cũng hành thiện ông hành thiện rất nhiều ông mới được sinh làm vua trời đấy thưa đại chúng ông thường làm nhiều việc lắm à, làm cầu làm đường trồng cây rồi đào ao đào giếng cho cho dân rất nhiều việc phước cho ông được sinh làm vua cõi trời nhưng ông bảo là con những cái kiếp ấy con làm phước như thế nhưng mà không có phật pháp cái kiếp ông ấy làm phước ấy không có tam bảo không có phật pháp cho nên ấy, cũng có phước được làm vua trời nhưng mà nó không thủ thắng không thủ diệu đến nỗi ánh sáng oai quang của con còn không bằng cả cái vị thiên nam tử kia cho nên con tuổi thân năm hôm nay con quyết định xuống đây là cúng dường Ngài để con bòn lấy tí phước. Ngài thương, Ngài nhận lấy cho chúng vợ chồng chúng con. Đấy, thưa đại chúng. Đấy, thế thì đại chúng thấy mình còn hơn ông Đế Thích đấy. Là mình mình sinh ra có thời, tuy không có Phật nhưng mà vẫn còn Tam Bảo và chúng vẫn còn đệ tử Phật để chúng ta được làm phước. Nghe không? Đấy, làm phước trong thời kỳ có tam bảo, có đệ tử Phật vẫn phước báo hơn đó đấy thưa đại chúng nó thủ diệu đến như vậy rồi trong kinh thì đức phật có dạy về năm cái phước báu khi mà chúng ta đón tiếp chúng tăng có giới đức đến nhà đó. đón tiếp chúng tăng có đến nhà thì đức phật dạy thế này nếu chúng ta được duyên đón tiếp những vị tăng có giới đức đến nhà thì nó thường phát sinh đến năm cái quả phước thế này. Cho dân ta thường có câu là tăng đến nhà gì? Như, như Phật bà giáng thế, đúng không? Nó từ cái chỗ này đấy này. Đấy. Trong kinh Kusala Sutta Đức Phật dạy nếu tỳ kheo có giới đức đến nhà mọi người trong nhà hoan hỷ đón tiếp, sinh thiện tâm trong sạch và thực hành thiện pháp thì sẽ có phước duyên được sinh lên cõi trời dục giới. Đấy. Nếu đón những vị tăng có giới đức đến nhà, mình hoan hỷ đón tiếp, à, thì rồi mình cũng phải thực hành thiện pháp chứ không phải chỉ hoan hỷ không và thực hành thiện pháp nữa thì cái phước ấy sau này mình đủ phước duyên để sinh lên cõi trời dục giới từ đại chúng đấy là cái thứ nhất thứ hai khi đón tiếp những vị tăng có giới đức mà mình cung kính lễ bái mời ngồi lên chỗ cao tốt và mình phát nguyện thực hành thiền pháp thì khi tái sinh sẽ được tái sinh vào dòng dõi cao quý. Đấy, Chúng ta nhớ chúng ta được sinh vào dòng dõi cao quý, vào giai cấp cao quý là cũng từ cái phước duyên này nữa đấy. Không bị sinh vào cái dòng dõi hạ tiện. vào Như thời xưa phải, phải làm kẻ ăn người ở, nô tỳ, mà đấy, nô lệ, chúng ta không bị. Mà chúng ta được sinh vào dòng dõi cao quý, vào, vào dòng sang cả, giàu có, con vua cháu chúa đấy nếu chúng ta cung kính đón rước một vị tăng có giới đức mời ngồi vào những vị trí cao quý trong nhà mình cái phước báo thứ ba đã mời ngồi chỗ cao quý lại cúng dàng vật thực thuốc men y áo vân vân với thiện tâm trong sạch hoan hỷ không keo giết bòn sẻn và thực hành thiền pháp nữa thì sẽ được quả báu quyền cao chức trọng. À, đấy. Cho nên ấy, người Phật tử tại gia chúng ta mong cầu công danh thì có thể ngay từ ruộng phước của Tăng Bảo này, à, chúng ta cúng dường đến chúng Tăng và đầy đủ với tâm hoan hỷ, sau đó mình phải thực hành thiền Pháp nữa, thì chúng ta sẽ được cái phước báu sẽ ở cái địa vị cao quý. Đó. Thứ tư, chúng ta cúng dường và làm phước tùy theo khả năng của mình rồi phát nguyện thực hành thiền pháp thì chính bản thân chúng ta sẽ được cái phúc báu là có nhiều tài sản giàu có. Đấy, tài sản giàu có cũng từ cái nơi này. Ruộng phước tăng bảo giúp cho chúng ta có tài sản, thưa đại chúng. Nếu chúng ta cúng dường, hoan hỷ, và, đó. và cái phước báu thứ năm khi mời chư tăng có giới đức đến nhà thỉnh pháp được lắng nghe phật pháp rồi vấn đạo rồi thực hành thiền pháp thì chúng ta được phúc báu là tăng trưởng trí tuệ và dần dần sẽ đi tới chỗ được thấy rõ được thực tánh của các pháp tức là sẽ cũng đạt đến được sự giác ngộ tất nhiên cái đó phải có thời gian đại chúng nhé như vậy năm cái quả phúc khi chúng ta đón tiếp những vị tăng có giới đức đến nhà với cái tâm thiện lành, thanh tịnh, cung kính và sự cúng dường như Phạm được những cái phước báo như vậy. Đấy, không phải là cái chuyện chuyện nhỏ. Kính thưa đại chúng, đó là cái oai lực, cái phước đức của Tăng Bảo đến với chúng ta. Và tại đây Thầy kể một, tiếp một câu chuyện cho đại chúng về câu chuyện về ông Puna, vợ chồng và gia đình ông Puna. ông cúng dường đệ tử Phật, không phải cúng dường Phật, cúng dường chữ Tăng, ông được cái phước báo. Về cái câu chuyện này ấy, thì trước Thầy cũng đã kể lược một, hai lần rồi, nhưng là trong kinh này nói chi tiết hơn này. Vợ chồng ông Puna là người làm thuê cho phú hộ Sumana. Trong thời kỳ Đức Phật Thích Ca còn tài thế, Đức Phật Thích Ca mình đấy, thì gia đình ông Puna nghèo khổ lắm, làm ruộng thuê cho phú hộ Sumana. Mọi người trong gia đình ông đều có đức tin trong sạch với Tam Bảo. Nghèo nhưng mà rất tin kính Tam Bảo. Một buổi sáng, ông Puna đi cày ruộng, và cũng cái buổi sáng hôm ấy thì ngài xá lợi phất và xả diệt thọ tưởng định ngài ôm bát đi khất khất thực và đến để tế độ cho ông puna ngài biết ông puna này có duyên lành cho ngài đến ngài tế độ ngài đi thẳng về hướng ông puna đang cày ruộng ông đang cày ruộng trên đồng đó nhìn thấy đại đức xá lợi phất ông puna liền bỏ cày đến đảnh lễ ngài dâng cúng Ngài một cái cây tăm xỉa răng và nước nước uống. Ở Ấn Độ họ làm cái cây tăm xỉa răng to bằng ngón tay ngón tay trỏ này này thưa đại chúng. Lấy cái cây mình gọi là cây dương giống như cây dương xỉ đấy. Nó như cái đũa của mình vót nhọn đi xong rồi họ xỉa răng, họ chùi răng này này chứ không người dân họ thường thế chứ họ không có đánh bàn chải mấy đâu. Thầy Điến Đồ thầy cũng có hay mua cái cái đấy về làm quà cho cho Phật tử. Đấy. Thế thì ông này ông đến cúng ngài mỗi cái cây xỉa răng với nước uống thôi ngài sáng lợi phất thọ nhận xong thì đi theo đường hướng về nhà ông puna gặp vợ ông puna đang đem cơm cho chồng bà đảnh lễ ngài sáng lợi phất xong và bạch rằng bà vợ thì bạch thế này bạch ngài đại đức kính xin ngài từ bi thọ nhận phẩm vật nghèo khó của gia đình chúng con nhà nghèo thì có gì đâu à, cơm có khi cũng là một tí bột mì với tí xúc thôi xá lợi phất từ bi tế độ thọ nhận tất cả cái phần vật thực của bà bà vô cùng hoan hỷ và phát nguyện thế này do nhờ phước thiện bố thí này của chúng con cầu mong gia đình con được một phần pháp mà ngài đã chứng đắc ngài xá lợi phất là đệ tử bậc nhất về trí tuệ của phật bà này bà rất kính trọng tam bảo cho nên bà chỉ phát nguyện con cúng dường á, là con được một chút trí tuệ như của ngài thôi ạ à con không dám xin nhiều con xin được một chút trí tuệ như của ngài thôi <laughs> đó. đó thế thì đại đức xá lợi phất mới chúc phúc thế này mong cho gia đình các con được toại nguyện nghe không? đấy giống như mà lúc lấy thầy nói sa thu sa thu đấy tức lành thay lành thay đó và bà vợ của ông puna rất hoan hỉ trở về nhà nấu phần cơm khác đem cho chồng vội vàng mang ra ngoài đồng với tâm hoan hỷ phước thiện bố thí ừ. làm cho thân tâm của bà tự nhiên nhẹ nhàng nhu nhuyến không sao tả nổi Đấy, đại chúng đã có ai khi mà cúng dường xong là thân tâm mình nó hạnh phúc nó hoan hỷ nhu nhuyến nó hạnh phúc khó tả lắm nghe không Đấy. cái người mà cái người mà tham á nghe không? người ta vơ được của về thì người ta sung sướng lắm nhưng mà cái người không tham khi người ta bố thí được hay người ta cúng dường được thì người ta lại hạnh phúc rất là hạnh phúc thưa đại chúng Đấy, nhất là cho các vị thánh tăng cho các vị đệ tử xuất gia của phật cúng dường được hoan hỉ lắm thì bà vợ ông Puna cũng thế bà hoan hỉ lắm bà vô cùng hạnh phúc về nấu ngay một suất cơm mới mang ra ra đồng để cho chồng về phía ông Puna trễ giờ đói bụng rồi thả bò cho đi ăn cỏ, ông lên bờ ngồi dưới bóng cây, chờ đợi vợ. Dẫu đói bụng nhưng tâm ông vẫn rất hoan hỉ. Ông nhớ về việc làm phước vừa rồi, cúng dường cho Ngài Xá Lợi Phất, ông rất hoan hỉ. Từ xa nhìn thấy vợ đi đến, dẫu là trễ hơn mọi ngày, nhưng mà thấy bà dung sắc khác thường, chắc chắn bà đang hoan hỉ một việc gì đó. Bà vừa đến nơi thì bà thưa với chồng thế này, này ông hôm nay xin ông hoan hỉ thật nhiều. Sáng nay á, tôi đem cơm cho ông giữa đường gặp Đại Đức Xá Lợi Phất, đang đi khất thực. Tôi đã phát sinh đức tin trong sạch, đem cơm của ông sớt bát cúng dường cho Ngài. Ngài không chê vật thực của nhà mình nghèo khổ, Ngài có tâm tử bi, tế độ, thọ nhận tất cả thực phẩm của ông. Xin ông hãy hoan hỷ với cái phần bố thí này tức là bà ấy, bà sợ là ông ấy không hoan hỉ tại sao bà mang cơm chậm vì là bà cúng dường cho ngài xá lợi phất mất rồi xong lại phải về nhóm nửa nấu cơm nấu cái nồi mới thì sợ đến là ông gắt lên chứ phải không? mấy đức lăng quân nhà ta ở đây thì khéo khi mà ăn trễ thế là gắt ọp tỏi lên nghe không thế thì bà đến bà phải có cái lời trước bảo ông ạ à, xin ông hoan hỉ xin ông hoan hỉ nhé nghe không? tôi là là lấy là tôi gặp ngài sáng lợi phất thì tôi mừng quá tôi cúng mất cái suất cơm của ông rồi bây giờ tôi nấu tôi mang đến đồng tiền thôi ông hoan hỉ nhé ông hoan hỉ mà đâu có ngờ ông là cũng còn hoan hỉ không kém nghe không? ông puna vừa nghe từng lời của vợ nói từng câu thì lại làm cho ông phát sinh cái tâm hoan hỉ đến cực độ cứ bà nói một câu thì ông lại hoan hỉ hoan hỉ toàn thân ừ. nên không thể theo dõi liên tục hết lời nói của bà vợ sực tỉnh lại ông muốn biết chắc chắn mình chính mình nghe đúng sự thật như vậy nên ông bảo vợ thế này này bà bà hãy nói lại cho tôi nghe một lần nữa đi ông sướng quá lòng nó hoan hỉ quá này chúng thấy không ông bảo không biết có đúng là bà vợ nói đúng thế không thế ông bảo bà nói lại tôi nghe xem có đúng là bà cúng dường cái phần ăn của tôi cho ngài xá lại phát ông ừ. bà vợ thưa lại rõ ràng một lần nữa và lần này ông nghe rõ biết chắc đúng sự thật như vậy ông vô cùng hoan hỷ với phước thiện bố thí vừa rồi của vợ mình, đã đem phần cơm của mình cúng dường Ngài Xá Lợi Phất. Tiếp theo, ông còn nói cho vợ biết là chính ông cũng vừa mới cúng dường đến Ngài tăm xỉa răng và nước uống. Thì bà vợ nghe thấy thế, bà vợ lại càng hoan hỷ sung sướng. Là cả hai vợ chồng nhà này rất là cộng hưởng với nhau. Bà sung sướng không thể tả nổi. Hai vợ chồng vô cùng hoan hỉ với việc phước thiện cúng dường đến Ngài Xá Lợi Phất. Dùng cơm xong thì ông nằm nằm nghỉ ở trên bờ cỏ đó và nhớ đến cái việc làm phước của mình à, và thiêu thiêu ngủ đi. Khi ông tỉnh dậy thì ông vô cùng sừng sốt ngạc nhiên. Ông nhìn thấy tất cả cái ruộng của ông biến thành vàng. Tất cả những miếng đất ông lật lên, cày lên, nó biến thành vàng hết tất cả những thỏi những những miếng đất biến thành vàng làm cho ông hoa cả mắt và ông cũng cảm thấy như, cũng thấy như vậy ông mới bình tĩnh đi xuống ruộng lấy lên một thỏi đúng là vàng thật rồi ông đem đến khoe với vợ như thế này này bà vợ chồng chúng ta đã làm phước thiện bố thí cúng dường đến ngài xá lợi phất do phước thiện bố thí ấy nên cho cái quả báu đến vợ chồng chúng ta hôm nay chúng ta không thể nào giấu nổi một số vàng lớn như thế này đâu. Cả một cái ruộng là vàng thì làm sao mà giấu được thế này? Chúng, cũng mình cũng phải sợ chứ đúng không? Ờ, mình chỉ cần được một chum vàng thì đã phải sợ lắm rồi. Đây là cả cái ruộng vàng thì sợ, khủng khiếp. Ông Puna lấy một thỏi vàng nhỏ bỏ vào khay và đem lên trình cho đức vua tâu tâu rằng à, thì cho bà ở đấy để trông ruộng còn ông thì đem một thỏi vàng đến để vào cung xin gặp vua trình cho vua ông tâu này tâu đức vua sáng nay tiện dân đi cày ruộng tất cả đất cày đều hóa thành những thỏi vàng như thế này kính xin đức vua truyền lệnh cho binh lính đem xe đến để chở số vàng ấy về cất trong kho báu của đức vua ông không tham đúng là người có lòng tin với tam bảo người ta không tham người ta cũng không tham đâu ông nghĩ là, là mình cũng, cũng nên sở, sở hữu hết những cái chỗ này thôi đem về kho của vua là cũng được Để cúng cho vua thế thì vua hỏi thế nhà ngươi là ai ông mới nói là tâu đức vua tiện nhân tên là puna một nông dân nghèo khổ đi làm thuê à, thế sáng nay nhà ngươi đã làm được việc gì đặc biệt ông vua ông hỏi thế thì ông puna nói tâu đức vua tiện dân làm việc phước cúng dường cái cây tăm xỉa răng và nước uống đến ngày xá lợi phất thế còn vợ của tiền dân ấy, thì làm phước cúng dường phần cơm của tiền dân đến ngày xá lợi phất thế đức vua mới truyền rằng này puna vợ chồng ngươi đã làm phước thiện bố thí cúng dường đến ngày đại đức xá lợi phất cho nên quả báu phát sinh trong ngày hôm nay vậy ngươi muốn chấm làm cái gì ông hỏi ông vua hỏi thế giờ muốn ta làm gì Đó. thì puna nói tâu đức vua tiền dân xin đức vua truyền lệnh đem một ngàn chiếc xe đến à, ruộng để khuân vàng về cất vào vào kho của cung điện à, rất là rất là thoải mái không tiếc gì cả đức vua liền truyền lệnh cho một nghìn chiếc xe đến khu ruộng mà puna cày để chở vàng về thì quân lính trong triều đình ấy nói rằng đây là vàng của đức vua Nghe mọi người hỏi đây là vàng gì thì bảo đây là vàng của đức vua nhưng mà khi mà nói một lời như thế thì tất cả những cái cục vàng này biến thành đất hết <laughs> nói là vàng của đức vua biến thành đất hết hôm nay chúng thấy thế nào à, cái này chúng ta có tin nổi không phật tử mình là tin được nhưng mà giới khoa học hay là những người khác ta khó tin lắm thế cái này mới là cái mầu nhiệm của Phật pháp Thưa đại chúng thì tất nhiên ấy, cái ờ, nguyên tử vàng với nguyên tử đất ấy, thì nó có khác nhau. Nhưng mà xét cho cùng nó cũng đều là nguyên tử, là điện tử và hạt nhân thôi. Đại chúng đã nhớ cái, cái, cái, cái phản ứng hạt nhân rồi là cái đó. Cái, cái, cái nguyên tử đó, nó có cái hạt nhân ở trong và cái điện tử ở xung quanh. Thầy học có học thầy nhớ. Thế khi mà cái điện tử nó, nó bớt đi thì nó sẽ biến đổi cái chất đấy từ chất nọ thành chất kia đại chúng hiểu không nào Đấy, ai học hóa học ấy, thì nhớ cái chỗ này cho nên ấy, thực chất là như vậy đất có thể biến thành vàng nhưng mà phải đủ năng lực để mà làm cho nó thay đổi cái vỏ điện tích của nó thì năng lực ở đây chính là phúc báu à, chính là oai đức của vị thánh tăng xá lợi phất không có gì lạ cả chúng ta phải hiểu và như vậy thì cái đó là rất hợp nguyên lý thôi nghe không? Đấy. Chúng ta biết kim cương là gì? Kim cương là than đá. Than nó chỉ thay đổi cái cấu tạo của mạng tinh thể của nó thôi, nó biến thành kim cương. Có, cũng chỉ là carbon thôi, là mạng carbon thôi, chứ có gì đâu. Nó sắp xếp khác thì nó biến thành kim cương, nó sắp xếp cái này nó biến thành than. Thì vàng cũng thế thôi, đất biến thành vàng cũng thế thôi. Nó, đây là do năng lực của, của phước báu, oai đức, công đức tu tập của vị thánh tăng thế thì khi mà lính của nhà triều đình nói là đây là vàng của vua thì lập tức số vàng biến thành đất hết thì quân lính trở về tâu lên vua sự việc xảy ra như vậy đức vua mới chuyển rằng ông vua là ông rất là tỉnh táo ông mới nói các ngươi nghĩ như thế nào khi nhặt lấy những thoi vàng ấy thì quân lính nói tâu bệ hạ chúng hạ thần đều nghĩ và nói rằng vàng này là của đức vua thế thì vua mới nói số vàng dòng kia không phải của chấm các ngươi nên trở lại và nghĩ và nói rằng vàng của ông bà Puna rồi khuân số vàng ấy về đây. <laughs> đấy, thế thì họ vâng lời vua truyền dạy họ đến cái, cái ruộng đấy họ nói vàng này là của ông bà Puna thì đất lại biến thành vàng hết. <laughs> đại chúng thấy nó này vàng rực. ấy ừ. và họ khuân cái số vàng ấy với chất đầy thành một đống ở giữa sân rồng cao 80 hắc tay tức là rất là nhiều cái ruộng ông cày cũng khá nhiều khi đó thì đức vua truyền cho dân chúng trong thành hội họp tại sân rồng và ông mới nói thế này trong kinh thành này có người nào khác có số vàng lớn như thế này không thì toàn dân mới nói rằng tâu bệ hạ không có người nào nhiều vàng như thế này cả vua mới nói chấm nên tấn phong trong Puna như thế nào thì mới xứng đáng. Thì mọi người nói xin Hoàng thượng tấn phong ông Puna là vị đại phú hộ, cho ông là đại phú hộ, đang từ một người tiện dân làm thuê, bây giờ phong cho ông là đại phú hộ, tức là đại giàu có. Ừ. Và Đức Vua mới phán là này Puna, từ nay ngươi là đại phú hộ, có tên là Buhoda Nasati, phú hộ nhiều của cải nghe đức vua phong chống là đại phú hộ từ đó thì ông puna trở thành đại phú hộ đại phú hộ gia đình ông càng có đức tin trong sạch nơi tam bảo làm phước thiện bố thí cúng dường đến chư tỷ kheo tăng có đức phật chủ trì suốt bảy ngày đến ngày thứ bảy đức phật thuyết pháp tế độ cho gia đình ông toàn gia đình ông đại phú hộ puna và con cái đều chứng đắc sơ quả tu đà hoàn Đấy, đại chúng thấy không? Rất là đặc biệt. Đấy thì câu chuyện này á, thì kinh thưa đại chúng để chúng ta thấy cái oai lực của thánh đệ tử của Đức Phật, những vị tăng thánh đệ tử của Đức Phật không phải chuyện nhỏ, nghe không? Đức Phật sẽ và đã niết bàn. Bây giờ ai thay mặt Phật đấy? Chỉ còn chúng tăng. Nghe không? Chúng tăng là người thay mặt Phật giữ gìn hoàng truyền giáo phạm để chúng thấy không còn ai cả thế cho nên ấy, niềm ân đức của tăng đại chúng nhớ hoặc niềm ân đức phật ân đức pháp hoặc ân đức của tăng niềm ân đức tăng thì rất dễ vì hàng ngày chúng ta gặp chư tăng à, đấy, gặp chư tăng thì chúng ta khi mà chúng ta nhớ đến chư tăng chúng ta nhớ đến cái ân đức của các ngài à, tăng là đệ tử Phật, là chân chánh tu hành. Trong kinh Đức Phật dạy là gì? Đệ tử Phật là bậc thiện hành, trực hạnh, chánh hạnh, như pháp, à, đáng được cung kính, đáng được thân cận, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay xá chào và là ruộng phước điền tối thượng ở thế gian đấy, trong kinh đức phật dạy đấy cái này gọi là chín ân đức của tăng chín ân đức của tăng ừ. cái đại chúng nghĩ đến tăng thì không phải là chỉ nghĩ đến một thầy nào không? tất nhiên chúng ta có thể nghĩ đến hình bóng một thầy nhưng mà thầy ấy là đại diện cho, cho tăng và tăng nghĩa là như thế đấy là trực hạnh là thiện hạnh là tránh hạnh đó, là như pháp hạnh đó, xứng đáng được cung kính được vái chào được thân cận được cúng dường tăng là ruộng phước điền cho chúng ta đại chúng nhớ thế ta niệm ân đức của tăng như vậy chứ tăng là những người bỏ được những việc khó bỏ hành được những pháp khó hành à, vì còn bóng dáng của tăng bảo ở trần gian này là chúng ta còn có chỗ để để thoát nhiều khi khổ quá rồi nhưng có ai mà nghèo quá rồi nhưng có ai nghèo bằng tăng các thầy có ba y một bình bát thôi à, tài sản có thế thôi mà chết rồi cũng không được mang theo bát y và y đấy cũng phải giao lại cho tăng không mang theo có cái gì đâu đấy cho nên thầy nói là còn bóng dáng vị tăng là còn những cái rất là quý cho đại chúng không phải thường thế cho nên đức phật mới mới bảo di mẫu của mình cúng dường y cho tăng đại chúng thấy không đại chúng hãy niệm ân đức của tăng như vậy nhớ đến tăng nhớ đến quý thầy là nhớ đến công đức của tăng như vậy chư tăng là cao quý Thế Thầy vẫn nói cũng giống chư Tăng, một vị chân chính tu hành, một vị tu sĩ chân chính, giống như mùa hè này chúng ta đi đến Hồ Sen mà nhìn thấy những cái bông hoa sen nó mọc lên ấy, nó tỏa hương thơm ngát ấy, nghe không? rất là hạnh phúc thầy thì không biết thế nào nhưng từ hồi bé thầy cứ gặp các sư thầy là lúc còn bé bé là thầy cảm thấy rất hạnh phúc rất là hạnh phúc ở làng có mỗi ngôi chùa sư thầy đấy là thầy ni cụ ni cụ cứ đến chùa nhìn thấy cụ là sung sướng lắm là vào rót nước là vào lấy quạt để quạt cho cụ hạnh phúc lắm thưa đại chúng cô thì cũng không giảng dạy phật pháp gì đâu nhưng cứ thấy bóng dáng cô là quý rồi thầy vẫn kể với này chúng lúc thầy chưa đi tu mà nhìn thấy mấy sư thầy khất sĩ ôm cái bình bát đi khất thực ở trên cái con đường ở thành phố hà nội lúc ấy thầy còn là một thanh niên cư sĩ cứ thế mà thầy phóng xe máy đi theo đằng sau để ngắm các thầy thì gần gần đến nơi này đỗ xe lại đợi thầy đi một sao đàn lại lại phóng theo nhìn thấy cái bóng dáng chư tăng mình thấy rất là quý có cái gì ở đó đại chúng nó thoát tục nó xa rời tất cả những các cái những cái bon chen những các cái nhỏ nhen những các cái tầm thường của thế gian có một cái chỗ thanh cao để cho mình hướng tới thưa đại chúng à, mà thầy vẫn nói à, ở việt nam mình thì có bác hồ đời sống của bác rất giống đời sống của một vị tăng vì bản thân bác cũng đã từng xuất gia khi mà hoạt động cách mạng ở Thái Lan. Rất là quý thưa đại chúng. Cho nên đời sống vị Tăng là ảnh hưởng đến cuộc sống của bác rất nhiều, chứ không phải thường. Đấy. Thế cho nên ấy, đại chúng nhớ chùa, nhớ Sư Phụ, nhớ chúng Tăng thì hãy niệm ân đức của Tăng để mình được phước báo, được công đức. nha Phước báo, được công đức giá trị của chư tăng lớn lắm thế hiện nay thì có cái hiện tượng một số các đạo tràng các phật tử nhất là các quý phật tử tu pháp môn tịnh độ thì nảy sinh cái tư tưởng xem thường chùa chiền chúng tăng nghĩ rằng à, niệm phật thì cần gì phải đến chùa cần gì phải gặp các thầy các thầy có khi còn không niệm phật nhiều bằng mình mình niệm còn nhiều còn giỏi hơn các thầy sinh ra cái tư tưởng xem thường chúng tăng cái đấy rất là thiếu sót thưa đại chúng rất là lỗi lầm đấy bản thân đức phật còn thị phạm cho chúng ta thấy được cái sự cao quý của chúng tăng đến nỗi gì ruột của phật là một vị đại tỳ kheo ni cúng dường phật cái y quý như thế mà phật còn bảo gì hãy mang xuống cúng cho tăng đấy. thế thì chúng ta thời nay là gì mà chúng ta lại xem thường tăng Nghe không? nghĩ rằng không cần tăng niệm phật tôi không cần tăng chết đấy thưa đại chúng tổn phước Nghe không? rất là tổn phước và chúng ta nhớ sao ân đức tăng như vậy là cái người để giữ gìn duy trì phật pháp cho chúng ta nếu không có tăng thì chúng ta cũng có biết đến cái, kể cả cái niệm phật không không biết được không biết chúng ta phải ơn đó và cũng qua đây thì mỗi mỗi một vị tăng sĩ ở đây thầy nói với chư tăng và chư ni ở đây cũng thế phải ý thức được cái trọng trách của mình mình phải sống như thế nào cho xứng đáng phải tu như thế nào cho xứng đáng với cái sự kính trọng của tín đồ Phật tử. À, chúng ta phải có trí nguyện, phải sống xứng đáng. Đấy. Đấy. Chứ không phải chúng ta buông lung, xuất ra rồi buông lung, thì chúng ta sẽ không được gọi là phàm tăng nữa, mà trở thành giả danh tăng, trở thành cư sĩ chọc đầu. Chúng ta sẽ phá hoại Phật Pháp. Đấy, mỗi tăng sĩ phải như vậy thế cho nên cái quan hệ giữa chư tăng và phật tử và cư sĩ nó rất là gắn bó thầy vẫn nói chư tăng mà tốt thì khiến cho phật tử tốt phật tử tốt thì cũng khiến chúng tăng tốt hai cái này nó tương hỗ với nhau nghe không? Đấy. thầy hay thầy giỏi thì trò hay mà trò mà giỏi thì thầy cũng tốt cũng phải phấn đấu Đấy. thế cho nên dân miền bắc mình hay có câu là sư với vãi như gì như vải với nâu rất là gắn bó vải với nâu gắn nhau chặt chẽ lắm à, đấy cho nên à, thầy thấy qua cái đại, cái đại dịch covid này thầy thấy phật tử chùa mình với chư tăng rất gắn bó à, nhớ nhớ chùa nhớ thầy nhớ chúng tăng lắm đấy là cái một cái sự keo sơn và thưa đại chúng hai thành phần còn lại là chư tăng và cư sĩ trong tư chúng của phật là cái người để mà duy trì và hoàng truyền Phật Pháp đấy. Thế nên trong nhà, nhà thiền mình có câu là gì? Phật Pháp xương minh do tăng già hoàng hóa, thiền môn hưng tịnh bởi đàn Việt tín tâm. Đàn Việt là Phật tử, là cư sĩ Phật tử đấy. đấy. Phật Pháp xương minh là do chư Tăng hoàng hóa, chư Tăng giảng dạy thì Phật Pháp sẽ xương minh. Phật tử chúng ta sẽ hiểu thế nào là chính thế nào là tà đâu đúng đâu sai để mình làm Đấy. thế còn ấy, chùa triền được hưng thịnh lên chùa to phật lớn thế này là do công phước báu sự cúng dường của quý phật tử thiền môn hưng thịnh bởi đàn việt tín tâm nghe không? chứ các thầy đi tu rồi làm gì có tiền đâu mà cúng dường lên xây dựng hộ độ cho chúng tăng là ở phật tử đấy đó thế thì qua cái bài Pháp hôm nay, Thầy mong mỏi tất cả Phật tử chúng ta, mà kể cả đến chư Tăng cũng thế, chúng ta đều biết niệm ân đức của chúng Tăng. Nghe niệm ân đức của chúng Tăng giúp chúng ta được phúc báo và được công đức và còn giúp chúng ta được bình an nữa. Trong Kinh Đức Phật cũng nói, nếu tâm chúng ta sợ hãi, chúng ta đi vào những chỗ nguy hiểm chúng ta niệm ân đức phật niệm ân đức pháp và niệm ân đức tăng thì hết sợ hãi và thoát qua nguy hiểm không phải chuyện thường đại chúng Đấy. hay lắm Đấy, chúc đại chúng à, tinh tấn và an vui thầy trò chúng ta phát nguyện là sẽ thực hành chính pháp giữ gìn chính pháp hoàng dương chính pháp làm cho phật pháp rộng khắp nhân gian để cứu độ chúng sinh muôn loài